Sumo gà có điều trị dứt điểm được hay không? Sumo gà khó điều trị mà cũng dễ điều trị dễ điều trị ở giai đoạn ban đầu khi mà nốt ruồi có kích thước nhỏ và virus chưa đi sâu vào máu thì các bạn hãy nhanh chóng tìm các phương pháp điều trị ờ, phù hợp và hiệu quả nhưng mà sau khi mà bệnh tiến triển ở giai đoạn nặng hơn là nốt ruồi có kích thước to hơn và virus đã đi sâu vào máu thì các cái phương pháp như là đốt hay cắt cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì virus dù đã đi sâu vào máu và rất là khó điều trị dễ bị tái lại à, hiện tại thì nhà thuốc bên mình đang à, à, có sản phẩm thuốc đông y đặc chế trị sùi màu gà phạm gia đường này chỉ sau một liệu trình là dứt điểm hoàn toàn và hai sau 2 đến 3 lần đốt thì nốt ruồi đã rụng hẳn và các bạn chấm thêm 2 đến 3 lần nữa để triệt hẳn chân của nốt ruồi à, để nốt ruồi triệt để